Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lắm chiều, bà Đào Hồng Lan dù đang ở dưới vẫn khiến được ông chính ở trên Tiền nhiệm của bà Đào Hồng Lan là ông Nguyễn Thanh Long Bà Lan tiếp quản Bộ Y tế của Việt Nam mà không hề nắm về chuyên môn ngành y tế là rất rủi ro cho sức khỏe của hàng trăm triệu người dân Việt Nam Những gì bà không biết thấu đáo rất có thể sẽ đưa bà vào chiếc bẫy Bà Lan thừa biết khi tiếp quản ngành y tế là tiếp quản một đống đổ nát từ người tiền nhiệm đã để lại. Nếu không lựa những thứ đổ nát vứt đi thì không khéo ông Tổng lại quy kết sai phạm thời ông Nguyễn Thành Long là do yếu kém bởi sự quản lý của chính bà. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Những gì tàn dư của ông Nguyễn Thành Long để lại, bà Lan cần phải la toáng lên để ông Thủ tướng biết Ông Tổng biết rằng đó là những sản phẩm của ông Nguyễn Thành Long chứ không phải của bà Đào Hồng Lan. Hiện tại bà Đào Hồng Lan là người cấp dưới của ông Phạm Minh Chính. Theo nguyên tắc, bà Lan chỉ có vâng lệnh chứ không được yêu sách xếp của bà thực hiện theo ý của bà muốn cho được. Tuy nhiên, những ngày gần đây, bà Lan cũng đã có nhiều chiêu buộc ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phải có trách nhiệm với ngành mà bà đang quản lý nếu những yếu kém đã được bà báo trong Thủ tướng mà ông Thủ tướng không ra tay giải cứu thì rõ ràng trách nhiệm đó là trách nhiệm của ông Thủ tướng chứ không phải của bà. Không biết bằng cách nào mà những ngày gần đây báo chí đã giúp bà Đào Hồng Lan phản ánh mạnh mẽ những khó khăn của ngành y tế từ Bắc đến Nam. Những khó khăn này xuất hiện từ thời ông Nguyễn Thanh Long và trước đó nữa rồi. Hiện nay những vấn đề trong Bộ Y tế ấy không ai quy kết cho bà Lan được nhưng nếu bà Lan để chừng 6 tháng nữa khi mà Ban Kiểm tra Trung ương khui ra thì xem như bà Lan lại gánh cái sai của người tiền nhiệm. Liên tục trong những ngày gần đây, báo chí đã phản ánh các trường hợp nhân viên y tế bị ngược đãi, bị bạo hành nhằm tạo sóng dư luận, quên bớt vụ Việt Á hay các vụ bê bối khác đang diễn ra trong đảng. Và cả mục đích kêu gọi sự thông cảm cho những gì gọi là bất cập nhưng bất khả kháng của ngành y tế. Tiếp theo là vụ dao cùn, rạch 3 lần chưa đứt da của bệnh nhân. Qua những vụ này, bà Đào Hồng Lan đã chiếm trọn sự thông cảm của xã hội và áp lực trong Thủ tướng Phạm Minh Chính là sếp của bà phải có chỉ đạo để cải thiện tình hình. Đây hình ảnh báo chí đã la toáng giúp bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Làm lính mà áp lực được lên trông sếp của mình phải là hành động những vấn đề rất nghiêm trọng và thể hiện bà rất giỏi giang vì mình quản lý được xem là chuyện tiệt chiêu chính trị mà chưa ai làm được ngoài bà Lan. Nếu ông Thủ tướng Phạm Minh Chính không thực hiện dứt điểm thì dư luận xã hội sẽ nhắm vào ông Thủ tướng nhiều hơn là nhắm vào bà bởi vụ giao mổ rạch ba nhát chưa đứt được ra báo cáo ngay trước mặt ông Thủ tướng cả nước cùng biết. Không biết khi chính thức làm bộ trưởng thì bà Đà Hồng Lan sẽ dùng chiêu gì nữa đây? Điều quan trọng là bà Lan cần phải bắt nhịp và đưa mọi vấn đề của ngành y tế vào quy củ chứ không phải nhờ cấp trên ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, chiêu này của bà Lan được đánh giá là hay nhưng đây không phải là cách làm lâu dài đối với ông Phạm Minh Chính. Trong tình huống mới tiếp quản Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đã la toáng lên để người dân và sếp của bà biết đó là sai phạm của Nguyễn Thành Long và bà Lan cũng nên nhờ ông Phạm Minh Chính hỗ trợ bà trong vấn đề giải quyết dứt điểm sai phạm thời ông Nguyễn Thanh Long đang để tồn tại cho đến ngày nay mà vẫn chưa biết đến khi nào giải quyết. Khi những sai phạm này được xử lý thì phần sau đó là dấu ấn của bà Lan. Làm tốt thì bà nhờ đó mà được khen thưởng và tiếp tục thăng chức, còn yếu kém thì bà phải chịu trách nhiệm. Đây là hình ảnh la toáng vụ giao rách ba nhát không đứt ra trước mặt ông Thủ tướng. Bà Đào Hồng Lan được đánh giá là người có nhãn quan chính trị khá tốt. Khi bà Lan ký quyết định thuyên chuyển con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến về nắm chức Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là cách kết nối của một cựu bộ trưởng có quyền lực ngầm thuộc hạng đáng nể nhất hiện nay. Và lần này bà Lan lại là toáng lên vụ khó khăn của ngành y tế. Tiếp theo bà Lan sẽ dở chiêu gì nữa đây thì chúng ta hãy chờ tiếp vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ổ tội phạm trong Bộ Công an ở đâu, liệu có liên quan gì đến ông Tô mà ông phải ém đi. Vụ việc Việt Á đã lan rộng đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính. Vụ chuyến bay giải cứu liên quan đến Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Công an cũng dính đến vụ tiêu cực này. Điều đặc biệt là báo chí khi nhắc đến những quan chức thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam đều né tránh cấp hàm của các ông này, đó là Đại tá Trần Văn Dự, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Vũ Sĩ Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, Vũ Anh Tuấn cùng là cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Việc báo chí né chỉ nêu lên cấp hàm của các sĩ quan công an nhân dân tính đến chuyến bay giải cứu theo chúng tôi được biết là có tác động của người đứng đầu của Bộ Công an. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã có chỉ đạo báo chí phải làm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các quan chức thuộc Bộ Công an dưới quyền của ông Đại tướng Tô Lâm. Đây là hình ảnh báo chí đã dùng từ cựu cán bộ thay cho chỉ đích danh các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam. Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại có chỉ đạo như vậy. Giả sử như nếu có quan chức dưới quyền sai phạm mà ông Tô Lâm cho nói thẳng không tránh né, cho bắt bố không ngần ngại và cho báo chí nêu cấp hàm và chức vụ một cách minh bạch và công khai, thì không ai nghi ngờ ông Bộ trưởng mà thậm chí ông còn được tiếng thơm là trí công vô từ nữa. Đằng này ông cho ém giấu một cách thiếu trong sáng và làm người dân càng nghi ngờ hơn mục đích ở phía sau. Thông thường khi bị khám xét gần nơi cất giữ bí mật thì người chủ rất hay mất bình tĩnh hay phản ứng thái quá, làm người ta nghi ngờ thì trong trường hợp ông Tô Lâm cũng như vậy. Việc liên quan của Cục xuất nhập cảnh trong vụ án chuyến bay giải cứu làm nhiều người nghi ngờ cơ quan này có động thái phía sau để bao che lẫn nhau. Đây là hình ảnh vụ hộ chiếu tím than cũng là xuất phát từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh được biết liên quan đến hộ chiếu tím than không có nơi sinh cũng chính là nơi sai phạm về Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam. Lần sai phạm này tuy chưa có quan chức nào trong cục này bị bắt như cục chuyến bay giải cứu, nhưng lần này ông Tô Lâm đã ra mặt bảo vệ sai phạm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tới cùng. Đây là hành động được nhiều người đánh giá là thiếu khôn ngoan của ông Bộ trưởng, vì cách hành xử như vậy chẳng khác nào tự thú theo kiểu lấy ông tôi ở bụi này hay cũng là ná như ý nghĩa câu nói rằng chưa đánh mà đã khai. Sai phạm lần thứ nhất của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, ông Tô Lâm tác động ban tuyên giáo cho ém hết cấp hàm của sĩ quan công an dính chàm. Đến sai phạm lần thứ hai của cục này, ông Bộ trưởng Tô Lâm lại dựa mặt bảo vệ đến cùng. Chính vì thế người ta nghi ngờ rằng Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an đang ẩn chứa những vấn đề gì đấy mà có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Đặc biệt là khi Hội nghị Trung ương 6 ngày một tới gần thì ông Tô Lâm càng trở nên thận trọng hơn và những thông tin xấu như thế sẽ rất nguy hiểm cho ông ta. Được biết vụ bắt cóc người tại Đức vào năm 2017 không thể nào không liên quan đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Giấy tờ của những người đi bắt cóc đã được cho rằng ông Tô Lâm chỉ đạo làm cơ quan này cấp giấy tờ chứ không ai khác cả. Nói chung, bất kể Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ mờ ám gì đều được người đứng đầu của Bộ Công an chỉ đạo phải cấp vì thế sẽ không có chuyện các lãnh đạo cục này tự ý làm sai mà là chỉ làm theo chỉ đạo. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và các thuộc hạ ra nước ngoài phạm tội không thiếu sự trợ giúp của Cục Quản lý xuất nhập cảnh của bộ này. Một số nhà phân tích thì cho rằng Cục Quản lý xuất nhập cảnh là ổ tội phạm, nó chứa nhiều chỉ đạo sai trái từ cấp trên xuống dưới, thậm chí rất sai pháp luật và vi phạm luật hình sự rõ ràng. Vụ rút nơi sinh ra khỏi tấm hộ chiếu màu tím than là hành động ém các địa phương bị nước ngoài liệt vào danh sách đen không cho nhập cảnh. Mục đích là giúp các quan chức địa phương có thành tích tốt. Tuy nhiên, chính hành động này lại giúp những kẻ có ý đồ định cư trái phép tại các nước trên thế giới. Và tất nhiên, an ninh cảnh sát các nơi ở trên thế giới không bỏ qua chuyện đó. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thanh lọc mọi ngành thì cũng cần phải thanh lọc kỹ Bộ Công an Ông cần xem xét thật kỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh hơn nữa bởi nơi đây là đầu mối của nhiều sai phạm trong những ngày tháng gần đây.